gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cành hoa uất tàn mà ước mơ chưa tan biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi chưa vội mộng dệt đêm thâu cành xưa anh viết anh khắc tên em chiều nay kết nghị cho thắm men tình những người còn đi xa tiền đồn heo rút tinh tú quây quần nghe anh kể chuyện đời linh khi nào lối hẹn em anh dối hơn lòng anh thêm sao xuyên ngày đi anh chẳng được gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cành hoa uất tàn mà ước mơ chưa ta biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chưa gối mộng dệt đêm thâu cành xưa anh viết anh khắc tên em chiều nay kết nghị rõ thắm men tình những người còn đi xa chiều nay kết nghị rõ thắm men tình những người còn đi xa chỉ ghé bên trong không ghé bên đụng để đau lòng mẹ cha của năm xưa có chàng khách lạ dáng người nhỏ nhỏ chàng nghệ sĩ lên đò vẫy khoác áo phong xưa nghệ sĩ sang sông cô lại thấy tim rung động thuyền bỏ bến Bỏ chèo bỏ lái cô gái bước sang sông Để bao chàng ngẩn ngơ Để bao chàng làm thơ cô gái bước lên bờ Để bao chàng tình si Để bao chàng làm ngơ cô gái bước lên bờ Để bao chàng thần thơ Để bao chàng làm thơ cô gái bước lên gặp nhau mai sau nên nghĩa vợ chồng mà nay đâu ngờ biệt lý em chớ buồn làm chi thôi anh hãy về đi anh chớ sầu bi bởi tình còn mang chia ly xưa khi mới gặp em yêu em yêu thật đậm đà nào hãy duyên tình dở dáng trách em sao quá phù phàng chia nhau nụ cười câu thủy chung lứa đôi thề công đối ngôi thôi anh nhắc làm chi anh hãy về đi hết rồi còn chị đâu anh nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẽ lói viết lên câu hát thiệt thòi hai đứa gặp nhau mai sau nên nghĩa vợ chồng mà nay đâu ngờ biệt lý em chớ buồn làm chi thôi anh hãy về đi anh chớ sầu bi bởi tình còn mặn chia ly xưa khi mới gặp em yêu em yêu thật đậm đà nào hay duyên tình dở dáng trách em sao quá phù phàng còn gì đâu ước mơ ta chung nhau một lối ta chia nhau nụ cười câu thủy chung lứa đôi thề công đôi ngôi thôi anh nhắm làm chi anh hãy về đi hết rồi còn chị đâu anh nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẻ loi viết lên câu hát thiệt thòi nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẽ lói viết lên câu hát thiệt thòi khắc ghi vào lòng này vẫn sống trong tình nào vào yêu không mang nhiều ước vọng đường nào vào yêu không vương vẫn đợi chờ tình nào vào mơ không trở thành dáng dự không nức nở anh sau lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều một lần yêu đau thương cả một đành nhìn cảnh đời ngắn cách gỗ heo chết sau lần hẹn cuối em về với chồng để mặc anh ôm kỷ niệm vào lòng anh đã đi rồi anh đã xa rồi mà tình này vẫn sống trong tôi tình nào vào sau lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều một lần yêu đau thương cả một chiều nhắc tên người gọi mãi trong đêm hạnh phúc trong tâm với đã không còn từ lại vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã số cuốn ta nghiệt mài một bước chân triệt ngã đã trôi thật dài lạc mất nhau ngày mai còn mãi khung trời đâu ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu thì thôi ta đã lỡ lìa xa bên bờ đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ quần mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên tên người gọi mãi trong đêm buồn để lại bao nuối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm thân bọt bèo say trong cơn thủy chiều bao kỷ niệm em vẫn chất chiều ai bán vầng trăng đêm tàn mùa đông đêm vắng bụi mưa ai lại làm bao kỷ niệm em vẫn chất chiều ai bán vầng trăng đêm tàn mùa đông người chẳng mang con chê chán nhìn đời thấy lắm phù phang mượn tiếng hát cùng đàn quên niềm đau dị vãng giữa chân gian gắt tình nhân gian ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đeo bồng mơ người đẹp lâu quên tiếng hát cung đàn quên niềm đau dị vang hãy đông phong tú lan tràn lên gắng tia huy hoàng diêu đổ theo nước mắt gặp tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang em em nhớ xưa rồi em khóc tôi thoáng buồn thương dòng lệ đai trang mi em nhạt nhòa anh ra đi rồi mới nhận được tin nhau hàng trăm chữ viết anh gửi cho em đời trải chiến chân em biết lỗi hẹn có phải tại anh đâu tiền đồn heo tút tinh tú quây quần nghe anh kể chuyện đời linh lòng anh thêm sao duyên ngày đi anh chẳng được gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cành hoa úa tàn mà ước mơ chưa tan biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách chiều nay trở lại tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chưa vội mộng dệt đêm thâu cành xưa anh viết anh khắc tên em chiều nay kết nghị cho thắm men tình những người còn đi xa heo rút tinh tú quê quần nghe anh kể chuyện đời lính khi nào lối hẹn em anh dối hơn lòng anh thêm sao xuyên ngày đi anh chẳng được gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cánh hoa uất tàn mà ước mơ chưa biết chuyện chúng mình Tình công nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách Chiều nay trở lại Trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời Anh đi em chưa gối mộng dệt đêm thâu Cành xưa anh viết anh khắc tên em Chiều nay kết nghị Cho thắm men tình những người còn đi nay kết nghị cho thắm men tình những người còn đi xa lòng gánh đa tình kiếm sao xuyên bâng bước sang sông khách chẳng muốn lên bờ quên giờ quên giấc quên trời quên đất với cô lái đò đưa cô lái đò đưa đò đưa qua từng bến cạn qua từng bến sông sâu dù sâu khách vẫn thầm đo mấy ai lấy thước mà đỏ lòng người nên lời ông bướm dỗ chăng cũng chỉ đành gợn chút mong cô lái đò dằn lòng chỉ ghé bên trong không ghé bên đụng để đau lòng mẹ cha phong xưa nghệ sĩ sang sông cô lại thấy tim rung động bỏ thuyền bỏ bến bỏ chèo bỏ lái cô gái bước sang sông để bao chàng ngẩn ngơ để bao chàng làm thơ cô gái bước lên bờ để bao chàng tình si để bao chàng làm ngơ cô gái bước lên bờ bao chàng thần thơ để bao chàng làm thơ cô gái bước lên xưa khi mới gặp em yêu em yêu thật đậm đà nào hay duyên tình dở dáng trách em sao quá phù phàng anh ơi anh ơi thôi còn gì đâu để nhớ thôi còn gì đâu để chứa còn gì đâu ước mơ ta chung nhau một lối ta chia nhau nụ cười câu thủy chung lứa đôi thề công đôi ngôi nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẽ lói viết lên câu hát thiệt thòi nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẽ lói viết lên câu hát thiệt thòi xa rồi mà tình này vẫn sống chiều tình nào vào yêu không mang nhiều ước vọng đường nào vào yêu không vương vẫn đợi chờ tình nào vào mơ không trở thành dáng dự không nức nở anh sau lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều một lần yêu đau thương cả một chiều ngăn cách đôi về với chồng để mặc anh ôm kỷ niệm vào lòng anh đã đi rồi anh đã xa rồi mà tình này vẫn sống trong tình nào vào yêu không mang nhiều ước vọng đường nào vào yêu không vương vẫn đợi chờ tình nào vào mơ không trở thành dáng dở không nức nở cả một chiều duyên kiếp không thành hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngắn cách đôi duyên kiếp không thành hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngắn cách đôi mà ngại đâu em chẳng còn gì mà suy tính tình không thương xin suy tính tình không thương xin đừng lý vương có gì mà ngại đâu em chẳng còn gì mà suy tính còn đây mất em rồi hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa hai ta chung lối màu tan trường hoa áo tung tăng tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời yêu chưa trao câu ước nguyện anh mong xanh bước cùng em vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tím khung mùa thi năm cuối xong em theo chồng xứ lạ để bằng lăng ngóng nơi xa từ lâu yêu người để giờ tiếng ngân ngang người yêu hoa tím ơi sao không chờ không đợi vội vàng chi lắm em ơi trường đời không lạ mơ như lời thơ ngày đó trường đời ôi lắm nỗi trôi hàng cây xanh ngỡ ngàng thương duyên mình giờ dáng chưa yêu đã lỡ làng hoa còn đầy mất em rồi vẽ ngân khúc hát sầu vương hoa giang tím đường nhũng nhớ hoa còn đầy mất em rồi